Xin chào thầy anh em nhé à, Tiếp tục về cái à, công nghệ chơi bài lá Tôi xin giới thiệu với anh em cái sản phẩm áo đổi bài cổ tay Đấy. Sản phẩm này hỗ trợ anh em chơi liêng, chơi ba cây Rất là thuận lợi Thứ nhất anh em đi chơi anh em dùng bài hoàn toàn bài thanh chín, bài trợ Thứ hai tốc độ bài của cái áo rất nhanh và máy rất êm nó không hề phát ra tiếng động tiếng kêu Đấy, giúp anh em à, ngụy trang anh em à, trao đổi lá bài an toàn hơn và kín đáo hơn để không mất thời gian của anh em nữa bây giờ tất cả anh em chú ý nhìn tôi làm và anh em cùng à, tham khảo cùng kiểm tra sản phẩm với tôi đây à, trong cuộc chơi những anh em nào đã từng sử dụng qua công nghệ tủ lửa bài thì chắc chắn là nó biết à, cách để trả lời bài rồi còn anh em nào mà chưa dùng qua thì tôi xin nói qua một chút trong sân chơi anh em hao ra bài cho tôi thì những ván bài nào anh em là bài bình thường nhé những ván bài nào điểm xuống thấp anh em không theo thì anh em sẽ hao đi trước khi trả bài anh em hao đi ví dụ tôi lên ván bài cái di cái ba cái bảy là không điểm đấy tôi sẽ bỏ bài thì trước khi bỏ bài tôi hao cái gì đi thì cách thức hao đơn giản thôi anh em muốn hao lá bài anh em để lá bài trên cùng và làm các hình chữ V này đấy. em lạnh bài một chút như này là xong đấy. em trả hai lá bài còn lại vào nòng những em nào mới chơi chưa quen thì nên chú ý là cửa bài phải nhớ cây mình giấu đi cây gì để làm sao đến lúc mình đổi sang lá bài khác nó hợp với bài khác nó không bị nhầm lá bài tôi lại có ván thứ hai là cây 6 cây 9 và cây gì hiện tại tôi có 5 điểm bài trong người tôi có cây gì rồi cho nhầm có cây ca đây thì tôi sẽ đổi cây 6 sang cây gì tôi thấu được tôi sẽ có 9 điểm bài từ 5 điểm bài lên 9 điểm bài thì tỷ lệ chiến thắng tôi sẽ cao hơn Đấy, thì tôi chỉ làm tắt bạn bài rất nhẹ nhàng thôi Đấy. trong khi mọi người lên bài chưa xong thì tôi đã biến đổi hoàn toàn lá bài lá bài xong rất là nhanh và không hề có một tiếng động phát ra Bây giờ tôi có 6 điểm Cái 6 đúng không ạ Bây giờ tôi có một điểm Tôi biến đổi cây quy sang cây 6 tôi giấu được Tôi có 7 điểm bài Đấy. thì tỷ lệ thắng vẫn cao hơn trong một điểm bài đơn giản này rất nhanh nói chung là trong sân chơi anh em cũng không nhất thiết phải đổi nhiều liên tục quá là không đổi mà thi thoảng anh em mới đổi thôi nhưng đổi là anh em sẽ chiến thắng đây vừa rồi tôi đấu cây quy và rất may bữa này tôi lên được cây ca cây át đấy và có cái bảy nữa tôi sẽ đổi cây 7 sang cây quy à, tôi có liêng VKF à, chỉ cần làm tác nặn bài trong khi mọi người chưa chú ý nặn bài thành công có bán liêng VKF Đấy. anh em thấy hiệu quả của nó khi mang lại chưa từ bài bán từ những ván bài điểm số thấp chắc chắn mình đã thua biến đổi thành một phát bài điểm số cao hội thắng nó cao hơn rất nhiều Đó. anh em liên tục có một cái cây gọi là dự phòng một phương án 2 để biến đổi ra bài để hỗ trợ anh em dù anh em có thua có đen thì em cũng có cơ hội để biến đổi ra bài khác cái thanh chín anh em lên bán bài lên được ba cây như nào thì phải nguyên ba cây như thế Đấy. lên ba cây điểm số như nào thì phải giữ nguyên như thế nhưng mà anh em đã có một cây ở trong người đây ví dụ anh em lên toán bài điểm số như này Đấy, nó chỉ có hai điểm bài thôi chắc chắn là em thua nhưng mà anh em có cây trong người nữa thì anh em sẽ biến đổi nó để anh em có một bài hoàn toàn mới điểm số cao hơn đơn giản thôi dễ dùng từ hai điểm bài lên 9 điểm bài anh em nào có nhu cầu về cái áo đổi bài này thì à, liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 và 0868 à, 0834 666 33 chúng tôi làm việc 24 trên 24 và các ngày trong tuần bất kể giờ giấc nào chỉ cần anh em có nhu cầu gọi điện là chúng tôi sẽ tư vấn anh em bán hàng cho anh em tất cả của chúng tôi đều có tem bảo hành và anh em được phép kiểm tra hàng trước khi lấy Đấy, kiểm tra đúng chất lượng hiệu quả mang lại cho anh em thì anh em hãy mua và sử dụng hàng thì uy tín có bảo hành cho anh em trong thời gian bảo hành hỏng lỗi được phép đổi trả hoặc sửa chữa cho anh em ngoài cái công nghệ áo đổi bài ra thì cơ sở chúng tôi còn có rất nhiều cái công nghệ khác dành cho anh em chưa có bịp nói chung và trường giáo nói riêng thì anh em nào có nhu cầu thì người ta muốn hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình xin chào anh em